cái vấn đề thứ ba mà tôi cho rằng cũng rất thú vị à, đó là những cái người mà họ thực hiện cái việc là à, tạo ra cái app à, pi này à, chẳng hạn thì nó cũng cho chúng ta một cái gọi là sự cạnh tranh hay nói cách khác là cái sự đa dạng hóa trên thị trường các cái đồng tiền ảo à, để mà nó đối trọng với cả những cái điều kiện rất là khó khăn tốn kém tổn phí đối với cả rất nhiều những cái đồng tiền ảo khác thì đồng pi đang tạo ra một cái xu thế mới mà người ta cho rằng nó có thể là cái xu thế của tương lai khi mà cái chi phí công nghệ à, để mà tiếp cận với một đồng tiền ảo sẽ càng ngày càng rẻ và thậm chí là không mất gì thì rõ ràng đây cũng là một cái xu thế mà tôi cho rằng là khá thú vị à, trong cái việc là à, phát triển công nghệ và cái điểm thứ tư nữa tôi cho rằng là cũng có thể à, xảy ra đối với cả những cái người mà họ quan tâm đến phát hành pi à, đó là hiện nay đang ở cái giai đoạn tức là giai đoạn giống như là phát hành tiền À, thế còn cái việc mà sử dụng nó, lưu trữ nó hay như thế nào thì chắc chắn nó sẽ có một cái bước đi tiếp theo nằm trong cái kế hoạch này à, mà à, nếu có thể thì cái kịch bản của nó à, rất có thể là sẽ theo giống như là cái kịch bản đối với những cái đồng tiền mà ảo mà chúng ta đang nói mà hiện nay đang có một cái giá trị có thể nói là không bao giờ có thể tưởng tượng được thì đó cũng là một cái cách thức và trong những trường hợp như vậy thì những cái người mà à, phát hành ra cái đồng pi và chính họ cũng sẽ là những người sở hữu và quyết định cái vận mệnh của đồng pi sẽ có những cái cơ hội kiếm lời rất lớn khi mà có những cái sự thay đổi